Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thôi xong, Bộ Chính trị họp khẩn, thịt Chu Ngọc Anh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ra tay nhanh gọn Vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số nhân sự trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 6 tháng 6, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bất thường, dự kiến xem xét xử lý kỷ luật ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 6 tháng 6, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết 16 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 6, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Do đó, cuộc họp Quốc hội sẽ không giải lao và nghỉ sớm để một số đại biểu họp Trung ương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 Dựa theo luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng Nhân dân và các địa phương có nhiệm vụ quyền hạn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, Phó trưởng ban Hội đồng Nhân dân, tỉnh, tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân địa phương cũng có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm, hội thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Chiều ngày 7 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề là kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nhằm xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đây là hình ảnh Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo họp bàn số phận ông Trung Ngọc Anh. Ông Trung Ngọc Anh đang bị đánh hội đồng. Từ Bộ Chính trị cho đến Ban Bí Thư Trung ương Đảng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp rất chặt chẽ với nhau. Vụ án Việt Á đã loan đến cấp Bộ trưởng. Ông Trung Ngọc Anh bị trừng phạt là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông Trung Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long có phải là chùm cuối hay không thì đó là vấn đề hoàn toàn khác. Nhiều người vẫn cho là ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long chưa phải là chùm cuối. Vậy, câu hỏi đặt ra là chùm cuối là ai? Ông Trọng có dám khui thêm nữa hay không. Một khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem như khó mà thoát khỏi tấm lưới dày của Nguyễn Phú Trọng, bùa ra đã lên đến chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà tham lam mấy đồng bạc là rất thiếu sáng suốt vì họ vốn đã không thiếu gì tiền. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh, sự nghiệp chính trị sớm nở, chóng tàn. Vì tính tham lam mở đôi mắt, mờ đến mức phải chấp nhận tai họa của người dân khốn khổ thì không thể chấp nhận cho được. Hành động vi phạm này ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội. Mạng xã hội đã phản ánh rất sớm nhưng vì đồng tiền, ông Trung Ngọc Anh có sức chịu lắng nghe bất cứ ai đâu cho nên ông đã bị trừng trị rất thích đáng. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thừa tính tham lam nhưng thiếu trách nhiệm trầm trọng. Dù biết có lò đốt hừng hực nhưng thấy tiền là nhắm mắt làm liều. Đất nước Việt Nam khó mà tiến bộ với những con người như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đàn em bị tóm gọn, lời khai có thể đưa Tô Lâm vào danh sách truy nã Interpol. Chưa có vụ án nào mà dai dẳng như vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Cứ mỗi lần vụ án liên quan đến bắt cóc lại cày sới lên là nguy cơ ông Đại tướng Tô Lâm bị biêu tên trên danh sách truy nã quốc tế của Interpol. Không chỉ có Đức vẫn đang khơi dậy vụ này mà cả Slovakia vẫn thế. Hai vụ án ở hai quốc gia cùng nhắm vào một người, đó là ông Tô Lâm. Cuộc đời làm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm thường gắn với những vết nhờ. Trước đây là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó lại tiếp đến vụ ăn thịt bò rát vàng, nghìn đô ở London. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành gây tai tiếng không những ở Đức mà còn ở Slovakia và Cộng hòa Séc. Hiện nay, cơ quan điều tra của Slovakia cũng đang điều tra cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này là Robert Kadinak, được cho rằng đã từng giúp ông Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thành đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, người đã chủ trương trong vụ bắt cóc người giữa thủ đô Berlin của nước Đức vào năm 2017. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã 5 năm, tuy nhiên hiện nay nhà nước Đức đang khơi dậy với việc bắt giam một nghi can người Việt Nam vì dính đến vụ bắt cóc ông này. Đây là hồi chuông báo động rằng có thể tên tuổi ông Tô Lâm sẽ lại bêu lên một cách lần nữa không có gì là tốt đẹp. Lê Anh Tú là công dân Việt Nam đã bị bắt ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 theo lệnh truy nã đặc biệt của châu Âu ra ngày 11 tháng 6 năm 2019 cũng như lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức ra ngày 2 tháng 11 năm 2017. Hiện bị dẫn độ sang Đức hôm 1 tháng 6. Lê Anh Tú bị cáo buộc hoạt động gián điệp, theo dõi và được sử dụng làm tài xế cho các hoạt động bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Đây là hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ của Việt Nam tuy nhiên lại tham gia trực tiếp. Mà nói đến gián tiếp và gián điệp thì có ai không ai có thể không nhắc đến Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh báo chí Đức đưa tin người giúp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành đã bị bắt giữ và dẫn độ sang Đức. Sau 11 tháng đến Đức xin tị nạn, ông Trịnh Xuân Thành đã bị bắt cóc ở Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 cùng với người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bắt cóc được cho là nằm trong tay của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Việt Nam ông Trung tướng Đường Minh Hưng là người từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó. Cánh tay phải của ông Đường Minh Hưng chính là các sĩ quan tình báo trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức. Được biết, ông Lê Anh Tú sinh sống tại Cộng hòa Séc và bị lệnh bắt giam từ đầu tháng 11 năm 2017 nhưng đã kịp chạy thoát về Việt Nam, cũng giống như ông Đào Quốc Oai đang trốn ở Hải Phòng. Khi đó, đồng bọn của ông Anh là Nguyễn Hải Long đã ở lại nên đã bị bắt và bị tòa thượng thẩm ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018. Gần 5 năm sau khi gây án, có lẽ ông Lê Anh Tú cảm thấy tình hình dường như đã an toàn nên đã quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước khi gây án và đã bị bắt ở đây. Theo Bộ Luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức với tội trạng hoạt động gián điệp và tiếp tay cưỡng đoạt tự do, nghi can Lê Anh Tú có thể bị kết án tù lên tới mức 10 năm. Và việc Lê Anh Tú bị tù là đương nhiên, tuy nhiên Vấn đề là cơ quan điều tra của Đức sẽ khai thác nhiều vấn đề khác ngoài những gì liên quan đến Lê Anh Tú. Ai cũng biết, chính Bộ Công an Việt Nam đã chủ mưu trong vụ này nên khả năng người ta sẽ đưa tên ông Tô Lâm ra là rất cao, cũng giống như lần trước khi xử bị cáo Nguyễn Hải Long. Lời khai của Lê Anh Tú không biết sẽ dẫn Tô Lâm về đâu. Rất có thể nó sẽ dẫn đến việc tên của ông Tô Lâm được bêu trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol. Lúc đó thì không có gì nhục bằng cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Robert Kalinak, cựu Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia cũng bị Slovakia bắt giữ vì dính đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Tại Slovakia cũng đã bắt người nhắm vào ông Tô Lâm mà điều tra và tại Đức cũng bắt người cũng nhắm vào Tô Lâm. Xem ra tên tuổi của Tô Lâm sắp tới sẽ nổi đình, nổi đám trên trường quốc tế. Ông ta nổi không phải vì một chính cách làm thế giới ngưỡng mộ mà rất có thể nổi vì được Interpol sướng tên. Người ta hay nói phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Khi hết thời thì họa sẽ ập đến như mưa, khó mà đỡ được. Bệnh tật ập đến, tên tuổi bị điều tra, xem ra Tô Lâm đang đối mặt với lắm họa.